Chúng ta cùng đi vào ví dụ số 1. Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm N và tụ C mắc nối tiếp. À, ký hiệu UR, UL, UC tương ứng là hiệu điện thế tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các hiệu điện thế này là gì? Nhá. À, đáp án A, UR trễ pha pi trên 2 so với UC. Đáp án B, UC trễ pha pi so với UL đáp án C UL sớm pha P trên 2 so với UC và đáp án D UR sớm pha P trên 2 so với UL thì mặc dù chúng ta chưa học gì về à cái mạch RLC nối tiếp mặc dù thầy chỉ chỉ cho các em chỉ cho các em à cái mạch từng mạch điện cơ bản chưa ghép nối tiếp với nhau nhưng chúng ta hoàn toàn có thể giải được bài tập này hoàn toàn tại sao thầy cố tình cho vào đây bởi vì cái phần bài giảng của thầy thầy đã chỉ cho các em cái giản đồ vector của từng loại rồi và thầy đã gộp chúng lại với nhau rồi cho các em dễ nhìn rồi được không nhỉ đây nhá thầy cùng các em vẽ lại cái bản đồ đó cho em dễ nhìn không ạ chúng ta hình dung cái thằng y thì luôn luôn nằm ngang y luôn nằm ngang đúng nhỉ đó ô đây chẳng hạn thằng ur thì cùng pha với y tính chất điện áp hai đầu điện trở thuần r luôn cùng pha với y có nghĩa là ur nằm ở đây đấy ur nằm ở đây được chưa các em à tiếp theo tính chất tiếp theo là gì ạ đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm n thì ul luôn luôn sớm pha so với y một góc pi trên hai chiều dương vật lý là chiều như thế này thế thì u l nằm ở đây đấy thế đã chỉ cho các em rồi đúng không u l nằm ở đây đấy tương tự trong động mạch chỉ có tụ c thì điện áp hai đầu tụ c luôn trễ pha pi trên hai so với y trễ pha pi trên hai so với y đây trễ pha pi trên hai đây là uc đó được chưa nhỉ đó thế thì nhìn vào hình vẽ này chúng ta hoàn toàn trả lời được ngay bốn đáp án đề bài cho rất rõ ràng là cụ dây thuần cảm rồi đúng nhỉ đó em nhìn xem nhé đáp án a ta phân tích đáp án a nhé ul chữ fa pin 2 so với uc à chiều dương như thế này thì thằng ul luôn luôn đi trước so với uc tức là luôn sớm pha tôi không quan tâm sớm pha bao nhiêu nhưng chắc chắn là sớm pha thế nên đáp án a chắc chắn là sai sai ở đâu sai ở từ nào nhớ đáp án a sai ở từ chữ pha được chưa các em sai ở từ chữ pha được chưa đó đáp án b UC sẽ pha pi sau UN. À đây, UC thì luôn đi sau sau UN. Đi sau sẽ pha đúng. Góc này ta là bao nhiêu? À, góc này thầy là 90 này, thì góc này là 90 chưa? Đúng, UC sẽ pha pi sau UN. Như vậy đáp án B đúng. Đáp án B đúng thì có nghĩa là hai đáp án lại chắc chắn sai. Như vậy đáp án đúng của cái ví dụ 1 này chắc chắn là đáp án B rồi. Chắc chắn là đáp án B rồi, đúng nhỉ? Đến đây ta hoàn toàn thể dừng lại nếu ta làm trong cuộc thi. Nhưng thầy muốn phân tích tiếp để các em hiểu sâu hơn à xem